đây hôm nay là dạy anh em mọi chơi ờ, máy tài sáu anh con trai rồi anh khóc ờ, được em là dùng anh tôi quân đấy máy tiếp đường này cách máy con tầm mét bán chẵn bán sấp đôi mở đây bán sấp đôi bán sạch chẵn cặp đôi đấy lớp chuẩn nói chung là cách thôi anh cái sốc tơ của anh đừng hết vùng của thế đây là mấy anh khách hôm nay đến kiểm tra lại đồ bán này bán ba đen bán ba đen chuẩn ba đen đánh như này thì người ta chết anh độc máu nết đây hôm nay là anh các anh đến kiểm tra máy cái tòa 6 anh uh, dùng quân đi anh không quân này đừng đừng sóc dùng quân thế khoảng cách từ máy đến quân khoảng tầm một mét đến tấm phân tầm cây ra rồi vẫn sai sai anh chúc tức bên đây và um, bao phai nhỉ bao nhịp nhỉ tôi đã cho bao nhịp nhỉ được là mấy nhịp năm nhịp thì nó hơi bị xa sao mà anh chúc con tơi nhé ừ. vâng đừng chấp phòng thị quá họ đi bán ba sẵn okay. Đây, quân à, tôi ra đánh chuột bán cả thành phố Hà Nội này con ba đi ăn ok sắp tới chúng tôi chuẩn nha quách đúng quân bóc tơi ra đánh thoải mái cả thành phố Hà Nội này ba trắng mở lên ok ba trắng yep. bây giờ quân mới đánh không xa nếu mà đánh thời gian lâu quân nó cũ đi hoặc là máy nó hết điện kém thì đánh gần lại tí điện ở cái máy à, toàn 6 kia nhưng mà nó đánh tầm hai ba tiếng nó yếu điện đi thì đánh gần lại chút khi mới sạc đầy đôi khi sạc đầy máy quẻ quân quẻ đánh xa nói chung là khi chơi thì chỉ bỏ ra mất tầm hai ba ván đầu để được một cách với ờ, cữ nó với chuẩn cữ rồi thì đánh chuẩn cái máy này anh em ờ, có thể cài vào áo hoặc bụng mình à, hay chơi mình hay ờ, mặc áo phông mình cài vào cổ áo sạch mặt chắn bán sắp đôi bán chắn anh xong rồi bán này ừ. bước một